cái video ngày hôm nay đó chính là cái bộ đồ chơi để ờ, cho anh em à, ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp để đi lắc bầu cua bịp ở sòng sới giúp cho anh em chiến thắng khi mà anh em ra sòng sới anh em chơi đấy thì cái bộ đồ chơi ờ, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em nó sẽ hỗ trợ cho anh em lên đến 80 ờ, 90 phần trăm tỷ lệ chiến thắng anh em nhé nó thì khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này ra sòng chờ anh em đi chơi thì anh em không bao giờ có cái cửa thua Đấy, anh em cực kỳ là yên tâm khi mà sử dụng cái bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em thì ở đây giới thiệu với anh em đây nó chính là chấm cảm ứng hột bầu cua Đấy, và cái nón quét báo dung hột bầu cua không tan anh em nhé đó thì ờ, ở trên đầu tôi thì đã, tôi đã đang đội sẵn một cái nón tôi đã làm à, cái thiết bị báo dung vô trong cái nón này thì cái nón này tôi sẽ không tiện đưa ra để cho anh em xem đó thì ờ, anh em thông cảm cho tôi thì ờ, cái này ờ, tôi bảo mật thông tin của khách hàng cho nên là anh em thông cảm nhé anh em nhé đó thì tôi sẽ đội ở trên đầu khi nào mà có mặt mà tôi đã chấm cái chấm cảm ứng này vô trong hột thì tôi sẽ báo cho anh em thì ở đây ba cái hột bầu cua này tôi đã làm chấm cảm ứng vô trong ba mặt cua khi mà một tí nữa tôi test có mặt cua nổi lên thì à, tôi sẽ báo cho anh em biết bên trong có cua hay là không Đấy, thì à, cái bộ đồ chơi này chơi à, cực kỳ là đơn giản và nó hiệu quả và nó có cái tỷ lệ chiến thắng cao anh em nhé đó thì khi mà anh em ra sòng sới anh em đã dán sẵn ba cái chấm cảm ứng vô trong ba cái hột bầu cua này rồi thì anh em chỉ cần đưa hột vô sòng sới của anh em và anh em đội theo cái nón mà cơ sở tôi đã làm cho anh em và chỉ việc chơi thôi đấy là anh em đã nắm chắc cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay rồi đúng không ạ đấy. bộ đồ chơi này tang tích của nó cực kỳ là kín đấy. tang của nó rất là nhỏ kể cả anh em có bóc có trẻ ra có cắt ra thì anh em cũng không thể nào biết được tang tích của nó ở đâu anh em nhé cho nên là cái này là bộ đồ chơi ờ, tăng tích kín nên là sẽ gọi là bộ đồ chơi không tang đấy thì ờ, để tránh mất thời gian của anh em thì à, bây giờ tôi sẽ test cho anh em xem là cái bộ đồ chơi à, chấm cảm ứng hột bầu cua và cái nón quét báo dung cảm ứng hột bầu cua không tang này nó hiệu quả như thế nào và nó báo chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé đó thì ở à, trên đầu tôi đang đội sẵn nón này đấy, tôi sẽ gạt nút công tắc khởi động nó sẽ rung cho anh em một nhịp đấy, là máy cái nón này báo là chỉ phải chơi thôi anh em nhé đó thì khi mà có cua thì máy sẽ rung cái nón này sẽ rung cho tôi biết này Đấy, khi mà không có cua thì lâu lâu nó sẽ có một nhịp rung bắt sóng thì khi mà anh em mua cái bộ đồ chơi này tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em để em hiểu rõ hơn về cái nhịp rung bắt sóng với nhịp rung mà có cảm ứng anh em nhé Đó, đi vào test luôn cho anh em này trong này tôi à, khẳng định với anh em là trong này có cua anh em nhé có cua thì anh em mình đánh cua thôi đúng không ạ khui cho anh em tôm cá cua tôm cua cá đó có thủy hải sản luôn đúng không anh em tiếp tục test cho anh em đó chén này cái nón báo cho tôi biết là bên trong này vẫn có cua anh em nhé vẫn có cua thì anh em vẫn cứ đánh cua thôi đúng không ạ cua cho anh em này có cua bầu nai và cua đấy, vẫn tiếp tục là có cua anh em nhé đấy cái bộ đồ chơi này thì nó bắt sóng cái bộ cảm ứng thì ờ, cực kỳ là nhạy và chỉ mất vài giây là anh em đã cảm nhận được cái độ rung của nó khi mà có cua ở anh em nhé đấy báo cực kỳ là êm và anh em không phải lo sợ về vấn đề mà người bên cạnh của anh em có thể phát hiện được là bên nhau bên trong cái nón của anh em có thiết bị báo rung anh em nhé bởi vì cái nhịp rung của nó rất là êm rất là nhỏ nhẹ chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận được cái nhịp rung đó anh em nhé tiếp tục Đấy, chén này cái nón báo thì là không có cua này Đấy, không có cua thì anh em à, có thể à, bỏ cũng được mà anh em thích thì anh em đánh cái mặt khác tùy theo anh em thôi đó anh em căn anh em đánh khui cho anh em không có cua đó cá nai vào bầu không có cua nào cả anh em nhé báo cực kỳ là chuẩn xác anh em không phải lo về vấn đề báo sàng báo lỗi hay là cái gì đó Đấy. anh em yên tâm về những cái bộ đồ chơi mà bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em đó. tôi uh, dám lấy uy tín của bên cơ sở bên tôi ra để uh, đảm bảo với anh em là hàng của bên cơ sở bên tôi là chắc chắn 100% anh em sẽ chơi được anh em nhé chén này cái nón báo dung cho tôi biết là bên trong này vẫn tiếp tục không có cua không có cua thì anh em bỏ thôi Đấy, anh em là liều liều thích thì đánh mặt bầu mặt cá mặt cua chẳng hạn như vậy Đấy, tùy theo anh em anh anh em đánh gì anh em đánh nhé nó thì theo tôi thì tôi cứ bỏ chắc ăn khui cho anh em đó đúng không ạ nai nai và tôm tiếp tục không có cua đúng không anh em Đấy, cái nón báo dung thì cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé lâu lâu thì nó sẽ có một vài nhịp bắt sóng thì anh em phải phân biệt thật là kỹ mà khi mà lên cơ sở hoặc là anh em mua bộ đồ chơi này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em và hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn về cái nhịp rung của nó để cho anh em đỡ nhầm lẫn anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài chén chén này tôi đảm bảo với anh em 100% là bên trong này chắc chắn sẽ có cua Đấy, đảm bảo 100% luôn anh em nhé cua cho anh em này có cua anh em đánh cua lỗi lỗi đúng không anh lỗi tôi sẽ test lại chén này cho anh em ba hộp nó chồng lên nhau xin lỗi anh em đấy thì chén này cái nón báo bên trong này vẫn có cua nhá đấy chén lúc trước lỗi thì bỏ không tính chén đó nha anh em nhá đó, chén nó trong này thì uh, máy báo có cua này có cua thì anh em đánh cua đúng không ạ khui cho anh em đó cua tôm cá lại có thủy hải sản tiếp đúng không anh em Đấy, thì vừa rồi anh em theo dõi cái video của tôi thì anh em cũng cảm nhận được cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác như thế nào và cái độ hiệu quả nó mang lại cho anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo rung bốc bầu cua cảm ứng không tang này nó báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em đó thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn và giới thiệu thêm về những bộ đồ chơi bộ cua bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên cơ sở bên tôi đang có thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được à, theo xem những cái video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên chuyên về các dòng đồ chơi cờ bạc bịp để cho anh em tham khảo đó, thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em và chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé